tôi tôi tôi xả tôi xả tôi xả sorry sorry tôi xả nhưng nhưng, nhưng, mà tôi ờ. hỏi lại một lần nữa bây giờ để tôi liên hệ với anh bình ừ. được chưa trước trước khi anh hỏi anh bình cho tôi ờ. hỏi anh viên chức công an hồi nãy mập mập anh đó tên gì tôi nghĩ anh phải biết anh phải đọc tên cho tôi anh viên chức nào anh viết tên cấp an tức thì ở trong phòng mới là nãy tôi có quay phim anh cũng thấy rồi đó anh đừng có chối chắc chắn là cái cái, cái phim này sẽ nói rõ lên tất cả rõ anh đó tên gì tôi muốn hỏi anh đó tên gì từ nãy giờ đâu có việc gì xảy ra đâu mà anh quay phim anh dám chắc chắn là không đi sài gòn tôi lập tức đi về tôi không hề lấy chứng minh nhân nọ anh có dám nói chắc chắn hồi nãy trong phòng nó không có chuyện gì xảy ra không tôi có chỉ rõ anh ta là người đánh tôi và anh cũng đã thấy anh ta nhưng mà anh bây giờ tôi muốn hỏi anh anh ta tên gì anh đánh anh tôi hỏi anh ta tên gì tôi hỏi anh đánh một lần nữa tôi hỏi anh ta tên gì anh không trả lời tôi lập tức đi về và anh là lần đầu tiên làm việc với tôi và tôi đảm bảo anh anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái việc mà anh không tôn trọng sự thật giấu giếm sự thật anh biết nọ anh công an đó anh công an đó làm việc chung với anh tại sao anh không biết tên bây giờ tôi muốn biết anh trả lời cho tôi anh ta tên gì tôi đâu nói tôi không biết tên đâu nè cơ quan thì bây giờ rất là nhiều người. bây giờ rất là nhiều công người. an là quan minh chính đại không có gì phải giấu giếm thậm chí tôi công dân lầu nhật phong ngày 5 tháng 5 đã bị đánh tại đồn công an phường năm quận một hôm nay ngày 7 tháng 5 tôi tới lấy lại chứng minh dân nhưng công an chưa có giải quyết được và vô tình tôi phát hiện ra người đánh tôi mang sắc phục công an và bây giờ tôi hỏi người đó tên gì và anh công an võ phi hùng không chịu trả lời cho tôi người đó tên gì tôi tôi tôi tôi, không bây giờ nếu vậy anh cho tôi biết cái tên thôi anh cho tôi biết cái tên à, vậy tôi mời anh vô phòng trong anh chỉ người tôi không đồng ý vô phòng trong hôm bữa tôi đã bị lừa một lần tôi bị đánh anh ấy tưng lên không anh ấy tự nhiên tôi đâu có làm gì sai đâu tại sao anh muốn tôi tôi làm gì anh lên đang nạt nộ ai tôi không nạt nộ ai đó tôi đang làm việc với anh một cách hết sức tôi không nạt nộ ai nhưng mà tôi sợ và tôi rất là bức xúc cái việc mà bị dụ vào bị công an mang sắc phục xanh dụ vào phòng và cho bốn người lạ mặt vào húng tôi chuyện không đó là chuyện không có chuyện tôi không, không tôi không cần ăn chấp nhận hay phụ nhận tôi không cần ăn bất thành định lỗi sai thì lỗi sai lỗi sai ngồi chờ dậu tôi không cần anh phủ nhận hay là chấp nhận hay là đồng ý khẳng định với tôi tôi sẽ kiện chắc chắn là thứ này chắc chắn một trăm đó bây giờ tôi muốn hỏi anh một lần nữa anh trả lời tôi anh đó tên gì anh đó tên gì bây giờ anh vô anh ngồi tôi không hỏi... tôi không đồng ý anh đó tên gì anh là trực ban vụ ờ, ngày hôm nay sáng nay đúng không anh? Ừ. Anh là võ phi hùng hai chín không ba không không. Anh chưa tắt máy làm gì? Không, tôi khẳng định tôi hoàn toàn có quyền quay phim khi làm việc với công an anh không có bất kỳ cái luật nào giới hạn công dân thực hiện điều đó hôm qua tối tôi đã tới đây và tôi gặp hai đồng chí trực ban buổi tối tên chính xác không nhớ thì tôi không đem mất kiến tôi tôi tôi bị cận tôi tôi có thể kể rõ sự việc là tối hôm trước hôm trước tức là hôm kia tôi được uh, công an phường Bến Nghé di lý về công an phường 5 quận 1 tại vì tôi là công dân thuộc phường 5 quận 1 di lý về đây để làm việc uh, thì đó là có hai viên công an là anh Sơn và anh Bình là người trực thì đó là họ lấy chứng minh nhân dân của tôi và sau đó là dắt tôi vào trong phòng kính bên kia và cho bốn người lạ mặt tôi nhận định người đó là an ninh bốn người lạ mặt đó là an ninh đánh hội đồng tôi trong đây sau khi đánh hội đồng nghe tôi kể xong cái đã sau khi đánh hội đồng tôi đưa tôi về và không giải chứng minh nhân dân tôi bây giờ tôi tới đây để lấy lại chứng minh nhân dân còn cái việc mà tôi bị đánh hành hung trong đồn công an và được cái sự cho phép của công an cho phép của công an đặc biệt là hai đồng chí bình và sơn tôi sẽ khiếu nại chắc chắn mà cái gì đó nếu có sai phạm chắc chắn chắc chắn và bị chắc chắn là dù gì tôi không có tôi không cần biết tôi không cần anh phủ nhận tôi không cần anh phủ nhận tôi chỉ thuật lại cho anh biết để nắm màn hình và bây giờ tôi tới đây để làm việc là lấy lại chứng minh nhân dân của một người công dân anh anh này là người đánh tôi anh này là người đánh tôi tôi nhớ anh này là người đánh tôi anh làm gì vậy anh này là người đánh tôi tôi đề nghị anh trong được trụ sở của anh anh này là người đánh tôi ai đánh anh ai đánh anh ngô quan thế em đánh ba hai bảo ai tôi đề nghị anh tắt máy điện thoại không tôi có quyền ở đây là trụ sở tôi có quyền tôi có quyền công an không không lấy lấy lấy mấy quyền ra lấy mấy quyền ra tôi nhớ anh tôi đã nhớ anh rồi gì tôi tôi tôi là đồng nghiệp phong tôi là đồng nghiệp phong tôi không gây rối tôi tôi đã nhận người tôi ờ. nhận nhận diện là người đánh tôi tôi nhận diện được người đánh tôi nhưng mà có người quán người quán người tôi nhận diện được người đánh tôi tôi không đồng ý vô chồng tôi không đồng ý vô chồng công an nói rồi công an rồi công an rồi mày nhọc nhọc nhọc nhọc phải đi gọi lực rồi gọi lực rồi gọi lực rồi em cái đi rồi tôi nhìn những được cái anh anh mà mập đó anh tôi chắc tôi là chồng của chúng tôi tôi không đồng ý đâu tôi không đồng ý làm việc với anh đâu tôi sợ bị đánh lên một lần nữa mấy anh là công an mấy ông quýnh dân như là giết người vậy đó tôi không đồng ý bây giờ tôi tới đây là muốn lấy chứng minh nhân dân đó đã anh kiếm anh bình cho tôi anh bình là người giữ chứng minh nhân dân của tôi tôi không đồng ý tôi không vô tôi không vô thêm một lần nào đó hôm bữa hôm kia tối hôm kia tôi đã bị anh nói vụ tôi đã bị cái anh công an bình và sơn vũ vào trong vòng và anh nó quýnh tôi rất là nhiều mình à, mình Instagram Instagram à. gọi ờ, gọi mình ờ, kêu kêu kêu người đó kêu người đó ha công an mà giết người đánh người như là uống súc vật vậy á không tin được việc ở đây tôi muốn làm việc ở đây anh bây giờ anh chính thức là anh người là người đang chụp đúng không tôi muốn hỏi vợ tôi không vào trong tôi không vào trong nữa không bữa tôi bị dụ một lần rồi tôi không vào trong bây giờ tôi muốn làm việc tôi, tôi muốn làm việc ở trong đây không, tôi tôi không đồng ý tôi làm việc ở ngoài ở ở, ở đây, ngay cái uh, phòng tiếp dân anh đồng ý không không tôi tôi muốn làm việc ngoài đây trước đã rõ ràng câu chuyện đó là tôi muốn làm việc ngoài đây là nè nếu như anh chị không chấp hành tôi mời anh chị ra ngoài tôi vào phòng tiếp dân tôi vào phòng tiếp dân tôi vào phòng tiếp dân để làm gì anh đừng có dắt tôi vào phòng kính tôi rất là sợ nè à, rồi nè tôi nói với anh chị nè tội phạm mà tôi phải vô cái phòng đó để anh đánh đập khỉ khỉ khỉ sắt giờ tôi nói anh này. bây giờ anh ngồi xuống đây tôi tôi cùng anh làm việc đàng hoàng giờ tôi nói với anh nè giờ tôi yêu cầu anh và anh không có quyền yêu cầu tôi tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa yeah. anh không có quyền yêu cầu tôi yeah. Dạ. tôi không đồng ý tôi tôi tôi không đồng ý camera của anh anh nếu mà anh muốn yêu cầu tôi làm một việc đó tôi sẽ tuân thủ pháp luật anh cứ dựng cái luật đó ra tôi đồng ý làm này làm đó nhưng mà anh không có quyền đó anh đừng có nghĩ là anh mang sắc phục công an anh có thể yêu cầu tôi làm bất cứ gì kể cả cái việc mà tối hôm kia tôi đã bị hai anh công an mang sắc phục vũ tôi vào trong phòng tôi đồng ý tôi tưởng tôi tin tưởng tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa tôi nhớ rõ anh lý hoài sơn và anh uh, thân cận mình tôi nhớ rõ tôi nhớ rõ và đồng thời hồi nãy tôi gặp cái anh mặc đó mang áo sắc phục anh đó là người quýnh tôi đầu tiên sau đó tiếp tục là ba người vào quýnh hội đồng tôi bây giờ tôi tới đây giải quyết cái vấn đề kia là vụ chứng minh nhân dân sau khi anh lý anh uh, lý hoài sơn và anh thân trọng mình giữ chứng minh nhân dân tôi và không thèm chạy cho tôi giờ tôi tới đây để lấy chứng minh nhân dân hôm qua tôi tới rồi và anh uh, viên chức công an gì đó không nhớ rõ anh nói hôm nay sáng nay là cả trực quanh mình và kêu tôi tới đây để lấy Dạ tôi tới đây rồi lấy Lấy không bây giờ anh, anh đến anh gặp anh Bình đúng không? Để chính xác chứng minh nhân dân. Chính xác lấy chứng minh nhân dân. Cái việc mà công an phường 5 quận 11 giữ chứng minh nhân dân của công dân không hề có bất kỳ lý do gì, không hề có biên bản ghi nhận gì. Cái đó là việc quy trình của anh cực kỳ sai sót, tôi không hiểu quy trình của anh làm việc kiểu gì. Tới giờ tôi tới lấy, người này nói có, người kia nói không. Và sau đó anh lại hẹn nó 7 giờ 30 cứ tới đây lấy là có. Người nào nói có và người không bây giờ bây giờ bây giờ tôi muốn hỏi là anh thân trọng bình có trực ca ở đây không bây giờ nếu như anh gặp anh bình thì tôi sẽ liên hệ với anh bình coi cái việc người có giữ chứng minh anh hay không chính xác còn cái việc mà anh nói người này nó có người kia nó không là ai tôi không, không nhớ rõ tên không qua có nhớ, không qua có nhớ tên à, hai, à, hai người công an tiếng mặt nhưng mà tôi có quay phim chắc chắn anh sẽ nhận ra chắc chắn tôi nói nè facebook bây giờ lại hết là lần đầu tiên tôi gặp anh chính xác tôi dạ. tôi tôi tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi bình tĩnh ok bình tĩnh tôi tôi nói thiệt với anh ok là vâng, okay. không có gì nữa ok ok chính xác chính xác anh võ anh võ phi hùng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc tôi xin nhấn mạnh lần là anh võ phi hùng lần đầu tiên tôi tiếp xúc nên vâng, là cứ bình tĩnh okay. anh chị cứ bình tĩnh okay. nhưng không mà nhưng mà tôi muốn hỏi anh chị cứ bình tĩnh tôi tôi tôi sợ tôi sợ tôi sợ sorry sorry tôi sợ nhưng nhưng, dạ. nhưng, nhưng mà tôi dạ. hỏi lại một lần nữa bây giờ để tôi liên hệ với anh bình ừ, được chưa trước trước khi anh hỏi anh bình cho tôi vâng. hỏi anh viên chức công an hồi nãy mập mập anh đó tên gì tôi nghĩ anh phải biết anh phải đọc tên cho tôi anh viên chức nào anh viết tin cấp an tức thì ở trong phòng mới là nãy tôi có quay phim anh cũng thấy rồi đó anh đừng có chối chắc chắn là cái cái, cái phim này sẽ nói rõ lên tất cả rõ anh đó tên gì tôi muốn hỏi anh đó tên gì từ nãy giờ đâu có việc gì xảy ra đâu mà anh quay phim anh dám chắc chắn là không viên sài gòn tôi lập tức đi về tôi không thèm lấy chứng minh nhân nọ anh có dám nói chắc chắn hồi nãy trong phòng nó không có chuyện gì xảy ra không tôi có chỉ rõ anh ta là người đánh tôi và anh cũng đã thấy anh ta nhưng mà anh bây giờ tôi muốn hỏi anh anh ta tên gì anh đánh anh tôi hỏi anh ta tên gì tôi hỏi anh tên một lần nữa tôi hỏi anh ta tên gì anh không trả lời tôi lập tức đi về và anh là lần đầu tiên làm việc với tôi và tôi đảm bảo anh anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái việc mà anh không tôn trọng sự thật giấu giếm sự thật anh biết nọ anh công an đó anh công an đó làm việc chung với anh tại sao anh không biết tên bây giờ tôi muốn biết anh trả lời cho tôi anh ta tên gì tôi đâu nói tôi không biết tên đâu nè cơ quan thì bây giờ rất là nhiều người. bây giờ rất là nhiều công người. an là quan minh chính đại không có gì phải giấu giếm thậm chí tôi công dân lầu nhật phong ngày 5 tháng 5 đã bị đánh tại đồn công an phường 5 quận 1 hôm nay ngày 7 tháng 5 tôi tới lấy lại chứng minh dân nhưng công an chưa có giải quyết được và vô tình tôi phát hiện ra người đánh tôi mang sắc phục công an và bây giờ tôi hỏi người đó tên gì và anh công an võ phi hùng không chịu trả lời cho tôi người đó tên gì tôi tôi tôi tôi, tôi không bây giờ nếu vậy anh cho tôi biết cái tên thôi anh cho tôi biết cái tên à, vậy tôi mời anh vô phòng trong anh chỉ người tôi không đồng ý vô phòng trong hôm bữa tôi đã bị lừa một lần tôi bị đánh anh ấy xưng lên không anh tự, nhiên tôi đâu có làm gì sai đâu tại sao mấy anh muốn tôi tôi làm gì anh lên em nạt nộ ai tôi không nạt nộ ai đó tôi đang làm việc với anh một cách hết sức tôi không nạt nộ ai nhưng mà tôi sợ và tôi rất là bức xúc cái việc mà bị dụ vào bị công an mang sắc phục xanh dụ vào phòng và cho bốn người lạ mặt vào chúng tôi chuyện không đó là chuyện không có chuyện tôi không, không tôi không cần ăn chấp nhận cái này phụ dòng tôi không cần anh chấp nhận lỗi chết đi lỗi chết lỗi chết ngồi chờ dậu tôi không cần anh phủ nhận hay là chấp nhận hay là đồng ý khẳng định với tôi tôi sẽ kiện chắc chắn một thứ này chắc chắn không dầm dầm đó bây giờ tôi muốn hỏi anh một lần nữa anh trả lời tôi anh nói tên gì anh nói tên gì bây giờ anh vô anh ngồi tôi không hỏi... tôi ờ, không đồng ý anh nói tên gì anh là trực ban vụ võ phi hùng hai chín dạ, không ba không không anh chưa tắt máy làm gì dạ không thoải mái tôi khẳng định tôi hoàn toàn có quyền quay phim khi làm việc với công an anh không có bất kỳ cái luật nào giới hạn công dân thực hiện điều đó hôm qua tối tôi đã tới đây và tôi gặp hai đồng chí trực ban buổi tối dạ, tên chính xác không nhớ thì tôi không đem mắt kiến tôi tôi tôi bị cận tôi tôi có thể kể rõ sự việc là tối hôm trước hôm trước tức là hôm kia tôi được uh, công an phường Bến Nghé di lý về công an phường 5 quận 1 tại vì tôi là công dân thuộc phường 5 quận 1 di lý về đây để làm việc uh, thì đó là có hai viên công an là anh Sơn và anh Bình là người trực thì đó là họ lấy chứng minh nhân của tôi và sau đó là dắt tôi vào trong phòng kính bên kia và cho bốn người lạ mặt tôi nhận định người đó là an ninh bốn người lạ mặt đó là an ninh đánh hội đồng tôi trong đây sau khi đánh hội đồng nghe tôi kể xong cái đã sau khi đánh hội đồng tôi đưa tôi về và không giải chứng minh nhân dân. tôi bây giờ tôi tới đây để lấy lại chứng minh nhân dân. còn cái việc mà tôi bị đánh hành hung trong đồn công an và được cái sự cho phép của công an cho phép của công an đặc biệt là hai đồng chí bình và sơn tôi sẽ khiếu nại chắc chắn mà cái gì đó nếu có sai phạm chắc chắn chắc chắn và biết chắc chắn là dù gì tôi không có tôi không cần biết tôi không cần anh phủ nhận tôi không cần anh phủ nhận tôi chỉ thuật lại cho anh biết để nắm tình hình và bây giờ tôi tới đây để làm việc là lấy lại chứng minh nhân dân của một người công dân anh anh này là người đánh tôi anh này là người đánh tôi tôi nhớ anh này là người đánh tôi anh làm gì vậy anh này là người đánh tôi tôi đề nghị anh trong đơn trụ sở của anh này là người đánh tôi ai đánh anh ai đánh anh ngô quan thế em đánh ba hai bảo ai tôi đề nghị anh tắt máy điện thoại không tôi có quyền ở đây là trụ sở tôi tôi có quyền tôi có quyền công an không không lấy lấy mấy quyền ra lấy mấy quyền ra tôi nhớ anh tôi đã nhớ anh rồi về tôi tôi tôi là đồng nghiệp phong tôi là đồng nghiệp phong tôi không gây rối tôi tôi đã nhìn người tôi nhận nhận diện là người đánh tôi tôi nhận diện được người đánh tôi nhưng mà có người quấn người quấn người quánh người đi ra ngoài tôi nhận diện được người đánh tôi tôi không đồng ý vô chồng tôi không đồng ý vô chồng công an đánh rồi công an rồi công an rồi mày nhọc nhọc nhọc nhọc phải đi gọi lật lời gọi lật lời gọi lật lời em cái đi rồi tôi nhìn nhận được cái anh anh mà mập đó anh ơi chắc tôi là chồng của chúng tôi tôi không đồng ý đâu tôi không đồng ý làm việc với anh đâu tôi sợ bị đánh lên một lần nữa mấy anh là công an mấy ông quýnh dân như là giết người vậy đó tôi không đồng ý bây giờ tôi tới đây là muốn lấy chứng minh nhân dân đó đã anh kiếm anh bình cho tôi anh bình là người giữ chứng minh nhân dân của tôi tôi không đồng ý tôi không vô tôi không vô thêm một lần nào đó hôm bữa hôm kia tối hôm kia tôi đã bị anh nói vụ tôi đã bị cái anh công an bình và sơn vũ vào trong vòng và anh đã quýnh tôi rất là nhiều à, sao phải kêu người ta vô trong đứng đứng đứng xa nào đứng xa nào gọi ờ, gọi uh, ờ, mình kêu kêu kêu người đó kêu người đó lên Facebook gọi ờ, anh Tận á Tận số mai Lên Facebook quạnh á đi ra ta đi ra ta đó tôi đừng lo công an mà giết người đánh người như là uống súc vật vậy á không tin được đi cái đây tôi muốn làm việc ở đây anh bây giờ anh chính thức là anh người là người đang trực đúng không tôi muốn hỏi rõ tôi không vào trong tôi không vào trong nữa không bữa tôi bị dụ một lần rồi tôi không vào trong bây giờ tôi muốn làm việc tôi, tôi muốn làm việc ở trong đây không, không tôi tôi không đồng ý tôi làm việc ở ngoài ở ở, ở đây, ngay cái uh, phòng tiếp dân anh đồng ý không không tôi tôi muốn làm việc ngoài đây trước đã rõ ràng câu chuyện đó là tôi muốn làm việc ngoài đây là nè nếu như anh chị không chấp hành tôi mời anh chị ra ngoài tôi vào phòng tiếp dân tôi vào phòng tiếp dân tôi vào phòng tiếp dân để làm gì anh đừng có dắt tôi vào phòng kính tôi rất là sợ nè à, rồi nè tôi nói với anh chị nè tội phạm mà tôi phải vô cái phòng đó để mấy anh đánh đập thì khỉ khỉ khỉ sách rồi giờ tôi nói anh bây giờ anh ngồi xuống đây tôi tôi cùng anh làm việc đàng hoàng giờ tôi nói với anh nè giờ đi yêu à. cầu anh và anh không có quyền yêu cầu tôi tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa yeah. anh không có quyền yêu cầu tôi yeah. tôi không đồng ý tôi tôi tôi không đồng ý camera của anh anh nếu mà anh muốn yêu cầu tôi làm một việc đó tôi sẽ tuân thủ pháp luật anh cứ dựng cái luật đó ra tôi đồng ý làm này làm đó nhưng mà anh không có quyền nó anh đừng có nghĩ là anh mang sắc phục công an anh có thể yêu cầu tôi làm bất kỳ gì kể cả cái việc mà tối hôm kia tôi đã bị hai anh công an mang sắc phục vũ tôi vào trong phòng tôi đồng ý tôi tưởng tôi tin tưởng tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa tôi nhớ rõ anh lý hoài sơn và anh uh, thân cận mình tôi nhớ rõ tôi nhớ rõ và đồng thời hồi nãy tôi gặp cái anh mặc đó mang áo sắc phục anh đó là người quýnh tôi đầu tiên sau đó tiếp tục là ba người vào quýnh hội đồng tôi bây giờ tôi tới đây giải quyết cái vấn đề kia là vụ chứng minh nhân dân sau khi anh lý anh uh, lý hoài sơn và anh thân trọng bình giữ chứng minh nhân dân tôi và không thèm chạy cho tôi giờ tôi tới đây để lấy chứng minh nhân dân hôm qua tôi tới rồi và anh uh, viên chức công an gì đó không nhớ rõ anh nói hôm nay sáng nay là cả trực quanh mình và kêu tôi tới đây để lấy Dạ ta tới đây rồi lấy Lấy xong Bây giờ anh đến anh gặp anh Bình đúng không? Để chính xác chứng minh nhân dân. Chính xác lấy chứng minh nhân dân. Cái việc mà công an phường 5 quận 11 giữ chứng minh nhân dân của công dân không hề có bất kỳ lý do gì, không hề có biên bản ghi nhận gì. Cái đó là việc quy trình của anh cực kỳ sai sót, tôi không hiểu quy trình của anh làm việc gì. Tới giờ tôi tới lấy, người này nói có, người kia nói không. Và sau đó anh lại hẹn nó 7 giờ 30 cứ tới đây lấy là có. Người nào nói có và người nào nói không. Bây giờ, bây giờ, dạ. bây giờ tôi